khi phản ứng như thế nào nhưng mà cha mẹ phản ứng như thế nào nếu như xảy ra câu chuyện này thì không biết sẽ nên làm gì đây bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một bài viết và đây là bài viết của trên tạp chí giáo dục thời đại được viết vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái nếu con thi trượt tốt nghiệp thì bố mẹ nên làm gì những đứa trẻ trượt uh, tốt nghiệp thì chưa chắc cũng đã là gánh nặng cho cha mẹ theo như tiến sĩ Vũ Thu Hương giảng viên của Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết rằng Trượt đại học là gì? Trượt tốt nghiệp mới là đáng sợ mới đáng sợ câu nói vui của những sĩ tử trong uh, khi chờ đợi công bố điểm thi trung học phổ thông ấy thì cũng đã nói lên phần nào áp lực của các em trong kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời và trước kỳ thi trên một số diễn đàn ôn thi thì các sĩ tử thường đưa ra câu hỏi với nhau rằng nếu chưa tốt nghiệp sẽ làm gì thì dù chỉ là cuộc thảo luận mang tính chất vui nhưng chính là những câu hỏi câu trả lời phía dưới thực sự bỗng nhiều người giật mình Đa phần các em thì nghĩ đến việc trốn đi đâu đó, bỏ nhà và đi bụi. Áp lực từ phía bố mẹ, hàng xóm, thầy cô, bạn bè, thậm chí là có thể mô tả bằng hai từ khủng khiếp. Và theo như thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo thì kỳ thi quốc trung học thông quốc gia năm ngoái thì có khoảng hơn 3.000 bài thi bị điểm liệt, tức là từ 1 trở xuống. Đồng thời với hơn là 3.000 thí sinh chưa tốt nghiệp. Bởi theo quy định là thí sinh đạt từ một điểm trở lên ở một môn thi sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp trung học phổ thông à một điểm trở xuống ở một môn thi xin lỗi ở một điểm trở xuống ở một môn thi sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp trung học phổ thông và vậy nếu như con thi chưa tốt nghiệp thì bố mẹ làm gì chưa tốt nghiệp là sự trả giá cần thiết với con về vấn đề này thì tiến sĩ Vũ Thư Hương, giảng viên của Đại học Sư phạm Hà Nội ấy, cho rằng là kỳ giá trị kỳ thi không phải là đỗ mà là nằm ở mà là giá trị nằm ở trượt. Và trẻ cần phải hiểu rằng đó là sự trả giá cần thiết. Tiến sĩ còn cho biết là thí sinh thi Trung học thông quốc gia đều là những thí sinh đủ 18 tuổi, không phải là trẻ con. Vì vậy nếu như mà con thi trượt tốt nghiệp ấy, thì bố mẹ khẳng định với con rằng đó là do con không học hành gì thì đây là hoàn toàn trả giá cần thiết thôi còn nếu như mà con không đủ động học hành nỗ lực cố gắng thì kết quả sẽ là như vậy thì đứa trẻ cần phải học được sự trả giá đấy để lớn lên và trưởng thành thì giá trị của kỳ thi không phải là chuyện đỗ mà nằm ở chỗ trượt nếu như mà ừ, kỳ thi thì cũng thi nào cũng đỗ như đứa trẻ nào học gì được học gì được nhiều trong khi mà ừ, trượt trong kỳ thi thì đó là bài học lớn nhất với trẻ còn trong những trường hợp này thì bố mẹ nên coi chuyện hết sức bình thường với con rằng những chuyện ừ, này do con phải làm thì con chịu rất xứng đáng bởi vì phụ huynh thì cũng không nên quát mắng sỉ nhục hay là thương xót kêu la mà nên nói chuyện với con theo hướng đây là cái giá mà con phải trả hãy nhìn thẳng vào sự thật và xây dựng kế hoạch cho tương lai. Theo tiến sĩ Vu Thu Hương, con trượt tốt nghiệp không có nghĩa là mọi cánh cửa trong cuộc đời đều đóng. Thì một kỳ thi trượt là cách tốt nhất để con nhìn lại bản thân và con luôn nhiều con đường khác để có thể xử lý vấn đề này. Con đường đầu tiên thì thi lại năm nữa. Ngoài thời gian học thêm thì chắc năm sau đỗ tốt nghiệp. Những đứa trẻ này nên đi làm thêm khi đi làm thì bạn sẽ hiểu được giá trị cuộc sống và từ đó đạo đức tư cách thay đổi rất nhiều trẻ sẽ có những cuộc ừ, trách nhiệm ừ, cuộc sống với mình đồng nghĩa với việc là có trách nhiệm học khi đi làm thầm được những giọt mồ hôi thì trẻ sẽ học được thực sự là một quyền lợi và trân trọng về việc đi học ngoài ra có thể cho trẻ học bổ túc văn hóa để lấy tấm bằng tốt nghiệp phổ thông sau đó đi những con đường khác với những đứa trẻ thực sự không muốn hoặc không thể học được thì bố mẹ nên cho con học đi làm hoặc học nghề thì có rất nhiều việc không đòi hỏi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thứ hai là những đứa trẻ chưa tốt nghiệp chưa chắc đã là gánh nặng cho cha mẹ theo như tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng thì những đứa trẻ chưa tốt nghiệp chưa chắc là gánh nặng cho cha mẹ. Khi biết tin con trượt thì cũng là lúc bố mẹ cần phải tự tìm ra con đường mới cho con đi. Tuyệt đối không được than khóc, kêu ca hay là tỏ vẻ đau khổ hay sỉ nhục con. Chưa tốt nghiệp là bài học quý giá cho những trẻ trưởng thành. Và sau này con có thể làm được nhiều việc cho cuộc đời. Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng ờ, kể một câu chuyện về một người mẹ có cách xử trí thông minh về vấn đề này khi con gái thi trượt thì mọi người trong gia đình hàng xóm đều xỉ và đứa trẻ và đứa trẻ rất dữ dội và sau đó là người mẹ này có kể cho mọi người rằng hôm nay đang đi chợ thì bỗng nhiên có người chạy đến nói về sau cô con gái đứa trẻ bị trượt tốt nghiệp sẽ giỏi giang và nên người ngay khi nghe thì mọi người ờ, dường như bao dung hơn với cô gái và chỉ ờ, nghĩ đó là một rủi ro một sai lầm nhỏ thì sau này đứa trẻ vẫn làm nên con gái cô thì vì không phải nghe những lời mắng nhiếc bàn tán xung quanh nên tâm trạng thoải mái tích cực hơn nhiều thực tế là người mẹ đã bịa ra câu chuyện trên câu chuyện này dù là bịa ra nhưng mà lại có giá trị vô cùng lớn về mặt tâm lý của một đứa trẻ suy cho cùng là đứa trẻ thi trượt tốt nghiệp không phải là đứa trẻ bỏ đi và quan trọng nhất là cách xử lý của bố mẹ làm thế nào để con nhận ra sai lầm thì nhận ra đó là sự thay đổi chứ không phải là nhận ra sai lầm để để đó tôi nghĩ rằng là đường cùng rồi và làm điều dạy rồi theo như tiến sĩ Vũ Thu Hương đã chia sẻ cho chúng ta và bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau thân ái và chào tạm biệt quý vị và các bạn